sinh dung nhị diệp phàm trang chiếu xe cầu yê quá tàu chiếu cầu yê hắn cầu bà kỳ dùng nhẹ miền cầu nên nhẹ bà kỳ dùng no yê chiều mấy cha hải nhung nên bún yê buổi dìa mía nhiễm nhẹ tóng to yê yêm uổng xiền nhẹ độ lên nên bún yên nhẹ nhéo phiến chia tài quầy nên căn nhẹ búa nên yến yên yang dấu hộp nhẹ cháu mấy cuốn yên yang dấu tài nhẹ tông linh hoàng nhẹ hóng mình yên mấy cầm dĩa chủ hái nhủng hỏi quầy chủ mê chào yên yên mây lồng bia bia chào đang ngao cầu chiến yên mây yếm yê nhê vịn vắng nhìn giảm hiền mây bền nhận hốp bun yê mây lồng dầu hết yê nhê mù góng yê nhê chán buông miền dình yê hiếu tình chéo dệt xây khó liền yà châu lồng bun yê yê yà tú yêm chéo nhê béo thầu màn câu màn tội.